à, mình tất cả các anh chị chúng ta cùng quay trở lại với cái phần uh, chương trình chia sẻ uh, của chúng ta trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay như vậy là trong cái phần đầu uh, trong phần đầu trước chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu để gì để khai quật ra cái cụm từ đam mê và trong cái bản chất của đam mê thì nó gồm có rất nhiều cái trạng thái để các anh chị có thể thì tìm kiếm cái đam mê đấy thì trong đó cái thứ năm mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là giữ lửa đam mê nhưng mà trước khi giữ lửa thì bây giờ mình phải hỏi là mình có lửa đam mê chưa đã vừa được nghe này sau đó mình lại được gì ạ được ăn này chúng ta lại được ăn rồi thì đến bây giờ mình có đam mê chưa ít nhất là mình đam mê để mình nghe tiếp đã có chưa các anh chị nếu như mà chúng ta đã xác định có rồi thì bây giờ đề nghị các anh chị chúng ta tập trung cao độ được không ạ được không anh chị một tràng có tay để chúc mừng thưa tất cả các anh chị à, để gì ạ để giữ lửa đam mê thì bây giờ chúng ta có hai cách có hai cách anh chị thử vận vận động tư duy của mình xem giúp chuẩn không đúng không sai các anh chị nhé không đúng không sai các anh chị cho duẩn một cái gì ạ một cái gạch đầu dòng nào đó về hai cách mà duẩn vừa chia sẻ mà mong muốn các anh chị ở đây chúng ta gì ạ chúng ta đơn giản hóa vấn đề đừng nghĩ cái gì đấy nó phức tạp hóa vấn đề nhé có hai cách có hai cách để chúng ta giữ lửa được đam mê để giữ được đam mê chúng ta đừng mường tượng quá cái gì nó phức tạp lên mà chúng ta cần phải đơn giản hóa nó đó là gì ạ để giữ được đam mê thì cái đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là tiến thẳng tới đam mê đơn giản không anh chị rõ ràng mình muốn giữ nó mình phải tiến tới nó thì làm sao mình nối được đúng không anh chị thế thì cụ thể để chúng ta có gì ạ à? chúng ta có thể giải nghĩa cho cái cái hành lang của cái tiến thẳng này nó là cái gì các anh chị cái đam mê của mình để phục vụ cho cái mục tiêu cuối cùng đó là gì ạ à? đó là thành công mà để định lượng được cái thành công này ở công việc của chúng ta nó là gì thu nhập đó là thu nhập thôi các anh chị có đúng không anh chị thế thì bây giờ chúng ta phải tiến thẳng tới tới cái thành công hay còn gọi là cái thu nhập này thôi tiến thẳng bằng cách nào mình muốn có được hoa hồng thì mình phải đến làm sao đến gặp khách hàng chứ thế nhưng mà xin hỏi các anh chị là từ đầu tháng giờ mình đã đặt cái đam mê để tiến thẳng tới gì ạ à? tới thu nhập này chưa đó, như vậy các anh chị có thể thấy được là tùy liên hệ bản thân để chúng ta có thể thấy được làm thế nào để chúng ta có được cái thu nhập cao này thì cái đầu tiên là chúng ta cần phải gì ạ cần phải hướng tới đó là tiến thẳng tới tới đam mê Để <laughs> tiến thẳng tới đam mê đúng không anh chị và giống như anh Bắc anh chia sẻ là có thể chúng ta phải nuôi cái đam mê đấy để để chúng ta hướng tới một cách cái này nó gọi là đi vòng đúng không ạ đó chính là cái ý thứ hai cái ý đầu tiên nó gọi là tiến thẳng thì cái ý thứ hai nó gọi là đi vòng tới đàng mình mỗi thế được anh chị khả năng của, của anh là đi vòng <laughs> mỗi như vậy rồi các anh chị tuy nhiên thì cái câu chuyện ở chỗ là gì cái câu chuyện ở chỗ là cách vận hành của chúng ta ở mỗi một thời điểm mỗi một giai đoạn và mỗi một gì ạ một ngày một tuần một tháng là hoàn toàn khác nhau nhưng đích đến chung của chúng ta đó là đó là thành công hay còn gọi là thu nhập nhưng mà bây giờ chúng ta thử liên hệ bản thân các anh chị nhé đầu tiên là ở vai trò cá nhân của mình làm thế nào để mình tạo ra thu nhập mình phải đi thẳng tới đam mê thẳng tới của mình là gì ạ lên danh sách khách hàng Tháng tới của mình là gì? Đến chia sẻ, tiếp cận, thuyết phục, trình bày, giải đáp, chăm sóc với khách hàng. Các anh chị thấy và cái tiến thẳng cái đam mê này có những người à, để tăng thêm bằng cách là đi vòng bằng cách là gì ạ có nhiều người à, chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa chu toàn tức là mọi cái nó phải thật sự chỉnh chu bắt đầu chúng ta mới đến đến khách hàng có nhiều người vừa học về xong cái tự dưng mình đi học cái lớp FFS xong về thấy đam mê quá đến làm sao ạ đến gặp khách hàng tư vấn luôn cho khách hàng cái đầu tiên trường hợp mà gì ạ người ta đã hiểu về sản phẩm thì ngay lập tức người ta ký ngay và khi ký ngay như vậy thì đam mê người ta bắt đầu nhân gì ạ nhân bội này các anh chị cảm giác các anh chị thử đặt mình vào cái cái khoảnh khắc mà mình là một người tư vấn mới mình vừa học cái lớp FFS xong mình chỉ hưng hực hưng hực có mã số để về mình ký mình ký được hợp đồng thôi trong trường hợp mà ký được hợp đồng thì chúng ta hả hê vui mừng và chúng ta cảm nhận được là tư vấn bảo hiểm cũng gì ạ cũng đâu có khó có đúng không anh chị nhưng có những cái trường hợp mà tư vấn mà vừa mới gì ạ học xong chân ướt chân giáo mình chưa chuẩn bị một cách kỹ nữa, nó nằm ở cái vị trí thứ hai là đi vọng. thì người ta thì ạ người ta phải gì kiên định học cho nó chắc kiến thức sau đó không đủ tự tin thì người ta còn nhờ quản lý đi thì cùng hỗ trợ đúng không anh chị và thậm chí chúng ta còn dùng những cái trường hợp là chúng ta là chúng ta tham gia cái hợp đồng bảo hiểm của gia đình nhà mình xong mang cái hợp đồng bảo hiểm của mình ấy, chứng minh cho khách hàng xem để thuyết phục khách hàng là gì ạ là gì ạ là đây là một cái sản phẩm tuyệt vời và chính bản thân tôi cũng đang tham gia nhìn ở một góc độ giữ lửa đam mê tức là chúng ta đang đi vòng để đạt tới cái cuối cùng đó là thu nhập của mình đúng không anh chị nhưng cũng có những trường hợp mà các anh chị thấy là gì đến với khách hàng người ta tắt là cái tột một cái thế là gì ạ à? nằm đùng ngã sốc ngay lập tức là ngày hôm sau gì ạ à? gọi điện không nghe nhắn tin không trả lời mà đến tận nhà là khóa cửa cổng có không anh chị có, có đây các anh chị thì các anh chị thấy là nó cũng là ở một cái trạng thái là người ta muốn thành công nhưng có những trường hợp là tiến thẳng tới đam mê là gì hùng dũng đến là khách hàng anh hôm nay em đi học về sản phẩm công ty rất là hay vừa nói câu trước câu sau cái là gì ạ mày lại học cái bọn lừa đảo thế là ngay lập tức là gì ạ là mất đi cái ngọn lửa đam mê ờ, các anh chị ạ như vậy các anh chị có thể thấy về mặt trạng thái nó chỉ có hai vấn đề thôi một có những trường hợp người ta sẽ gì từ từ người ta lấy lại tinh thần sau đó người ta tự người ta người ta vượt qua được cái gì ạ cái khó khăn và cái thử thách lúc đó nhưng cũng có người mà gì ở khi khách hàng người ta tát bóp cái vào mặt thì bắt đầu nằm sấp và không bao giờ đứng được dậy cái đấy nó nằm trong cái top gì ạ top 10 tư vấn tài chính các anh chị à xin lỗi các anh chị nằm trong top gì ạ 80 phần trăm 80 phần trăm gọi là gì ạ là những tư vấn cần có sự hỗ trợ của mình đôi khi anh ấy hơi ngộ nhận và hơi tự tin và suy nghĩ cũng như đưa ra một cái chiến lược nó chưa phù hợp thế là đi thẳng tới đam mê và đến cái đoạn này nó có một khó khăn cái là đâm vinh có cái vào tường vào tảng đá và cuối cùng nằm bất động không gì không đứng dậy được nữa <laughs> có không anh chị có và trường hợp này ít hay nhiều nhiều, nhiều. vậy thì ở chỗ câu chuyện ở chỗ là chúng ta là người quản lý thì vai trò của mình là tiến thẳng tới đam mê thì phải làm sao hỗ trợ à thưa tất cả các anh chị chúng ta còn phải gì ạ à? chúng ta còn phải kèm cặp chúng ta cần phải động viên và thậm chí chúng ta còn phải làm mẫu để giúp cho gì ạ cho tư vấn người ta cứng cách ngay những cái giai đoạn ban đầu có những anh chị sẽ làm bằng cách như thế này học xong bài ngày hôm nay ngồi lại với tư vấn tài chính là bắt đầu gì ạ cho tư vấn tài chính liệt kê ra những kiến thức mình đã được học và có thể chúng ta kèm cặp bằng cách là chỉ luôn cho người ta có những trường hợp người ta phải để học xong cái khóa học bắt đầu ngồi lại với tư vấn đó hoặc là trong cái quá trình kèm cặp vỗ vai động viên em cứ từ từ đầu tiên em phải hiểu về mặt bản chất và em hiểu được về mặt quyền lợi tham gia trong chính gia đình nhà mình đã còn đối với những khách hàng đấy là những khách hàng tiềm năng chúng ta không tư vấn hôm nay thì chúng ta sẽ tư vấn hôm sau nhưng khi chúng ta đã tư vấn là phải đảm bảo được chắc thắng có đúng không anh chị những cái mà duẩn vừa chia sẻ với các anh chị đó nó đang đến một cái yếu tố dẫn dắt trong một trong những cái kỹ năng rất quan trọng trong vai trò vị trí quản lý đó là yếu tố động viên đội ngũ khi chúng ta có lửa đam mê rồi khi chúng ta có gì có tinh thần chiến đấu rồi nhưng nếu như chúng ta không có một yếu tố đằng sau nữa thì thưa với tất cả các anh chị rất khó để chúng ta có thể chúng ta có thể giúp cho tư vấn đó khởi nghiệp một cách hiệu quả và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây một cái câu chuyện một cái câu chuyện ở chỗ là gì là chúng ta phải đi thẳng tới đam mê và trong trường hợp mà chúng ta không đi thẳng đam mê thì chúng ta chấp nhận đi cái câu chuyện là đi đường vòng giống như anh bạn tôi chia sẻ hay là lấy một cái ví dụ mà giọt vừa chia sẻ với tất cả các anh chị có nhiều các anh chị ờ, sau khi xong chúng ta còn phải hướng dẫn người ta cách điền hồ sơ chạy bảng minh họa phân tích bảng minh họa cách viết uh, phiếu thu như thế nào sau đó bắt đầu chúng ta mới đi chúng ta làm mẫu là em phải xác định khách hàng mà em ký đầu tiên phải là khách hàng người ủng hộ em nhiều nhất về mặt tinh thần và sẵn sàng họ gì ạ họ không cản trở mà họ còn tạo điều kiện cả về mặt thể chất cũng như là vật chất gì ạ giúp các em có thể khởi nghiệp một cách thành công có cả những trường hợp như vậy nữa anh chị thế thì khi chúng ta mà làm từng bước một như vậy ấy, thì nó sẽ làm cho chúng ta đi một cái con đường nó bền vững và nó chắc chắn hơn và mỗi một fc ra trường họ sẽ gì họ sẽ hiểu và có sự khởi nghiệp một cách thành công hơn và các anh chị hình dung là chính những cái kèm cặp hướng dẫn hỗ trợ của các anh chị đấy nó vô hình dung chung là những người fc đấy sau này họ gì ạ họ thành công lên một vai trò vị trí quản lý họ cũng sẽ lấy chính cái mô hình cách làm việc sự kèm cặp của các anh chị để hướng dẫn cho người về sau vì vậy có cái câu chuyện là là giọt nước trước nhỏ đâu thì giọt nước sau nhỏ đấy nếu tư vấn của mình có làm sai thì mình cũng cần phải tự kiểm điểm chính bản thân mình là mình đã giúp gì cho tư vấn của mình thì làm đúng làm chuẩn theo quy định của công ty hay chưa thì thưa với tất cả các anh chị đấy là những cái lý do đấy là những cái yếu tố và đấy là những cái chất xúc tác để chúng ta có thể đạt mình chúng ta có thể đam mê và để đam mê được thì thưa với tất cả các anh chị là chúng ta cần phải có cái này đúng không anh chị chúng ta cần phải có thu nhập và thu nhập nó chính là cái hiện chất xúc tác để giúp chúng ta có đam mê nhiều nhất thế thì lại đặt một câu hỏi ngược lại vậy làm gì để tôi có thu nhập đây thế lúc này các anh chị lại phải ở cái vai trò của mình mình lại phải liệt kê ra một trang giấy trắng một bên là vai trò quản lý và một bên các anh chị phải liệt kê cho mình là vai trò tư vấn tài chính hầu hết tất cả các anh chị đang bị rơi vào một trạng thái đôi khi đôi khi cái vai trò tư vấn cá nhân của chúng ta tăng lên thì cái vai trò của quản lý thì chúng ta lại giảm giảm xuống dẫn đến cả hai cái này không bao giờ nó ở cái trạng thái cân bằng mà thường cái này mà dương thì cái này nó lại là âm và ngược lại cái này mà dương thì cái này nó lại là âm và đôi khi trong quá trình kinh doanh chúng ta lại xảy ra một cái chủ nghĩa nó gọi là chủ nghĩa cá nhân tức là tức là lúc này chủ nghĩa tư vấn cá nhân của chúng ta bắt đầu trội lên thì cái vai trò quản lý lại hẹp xuống mất thời gian tốn bao công sức tốn bao tiền bạc cuối cùng chẳng đâu vào mấy đâu cuối cùng quyết định là đi bán tư vấn cá nhân thì cái này nó lại ở trong một cái phạm trù khác các anh chị nhé tức là định vị bản thân để xem mình đang ở cái phạm trù là sở trường của mình nó là cái gì thì cái này nó lại là một cái phạm trù rất rộng mà chúng ta lại phải chia sẻ ở những cái chương trình sau tuy nhiên tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi tìm hiểu sang một trong những yếu tố để giúp chúng ta thành công là các anh chị cần phải có đam mê đã ở một phạm trù rộng hơn đó là phạm trù đam mê chúng ta không nói tới nhưng ở trong phạm trù của diện của bảo hiểm thì các anh chị cần phải đam mê với những công việc mà mình được hướng cái quyền lợi hay hiểu một cách khác là mình phải có trách nhiệm với quyền lợi mình được hưởng cái thứ hai là mình cần phải tối đa hóa cái nguồn thu nhập dựa vào cái vai trò quản lý và vai trò tư vấn tài chính hai cái vai trò này nó bổ trợ cho nhau các anh chị hình dung nhé chúng ta không thể so sánh được cái này cái nào tốt hơn cái nào thì xấu hơn bởi vì nếu chúng ta so sánh như thế thì không khác gì gì ạ à? chúng ta so sánh giữa cái chân và cái tay cái nào gì ạ à? tốt hơn và khi chúng ta so sánh như vậy là chúng ta đang bước vào một cái phạm chủ cực kỳ sai lầm bởi vì sao bởi vì cái chân và cái tay là mỗi cái nó lại có cái chức năng và nhiệm vụ khác khác nhau nó luôn luôn song song tồn tại để gì hỗ trợ và bổ trợ cho nhau giả sử tôi bảo cái chân của tôi gì ạ à? không tốt tôi chặt phém đi thì lúc này chắc chắn rằng cái tiến độ để chúng ta đi đến thì thu nhập này nó sẽ bị bị giảm sút vì vậy theo cái nhu cầu tháp nhu cầu Maslow nó đến một cái vai trò là chúng ta từ những cái gì cái thượng tầng cho đến gì ạ à, chúng ta đến gì đến tận cả cái chóp Maslow tức là cái vai trò gì thể hiện ở trong đó nó rất là cao mà khi đã thể hiện được rồi thì cái vai trò cả hai cái này đều đều cao cá nhân anh cũng giỏi và quản lý anh cũng xuất sắc thế thì để quản lý xuất sắc thì chúng ta có thể đi thẳng và chúng ta cũng có thể đi vòng tôi lấy bạn chủ ví dụ như là một anh chị bm nào đó chúng ta muốn quản lý và điều hành được trong cái phòng tốt thì các bạn có thể hỗ trợ và thậm chí có những các bạn thuê hẳn thư ký đó là cách để chúng ta đang đi đi vòng có những bạn mà gì ạ thậm chí là trưởng nhóm cũng có thể thuê thư ký để hỗ trợ cho cái việc quản lý tốt thì lúc này chúng ta lại phải tăng cái này lên để tạo ra cái mức thu nhập nó gì ạ nó cân bằng và chúng ta gì chúng ta chi trả cho những cái chi phí nó mang tính chất là chi phí điều hành kia thế nên hôm nay chúng ta chỉ nói ở trong phạm trù là gì ạ đam mê thôi nói đến đây thì chúng ta đã định hình được là mình phải đam mê cái gì ở vai trò quản lý của mình chưa các anh chị định hình được chưa chị hải định hình được chưa định hình được rồi đúng không ạ các anh chị khác định hình được chưa giả sử như bây giờ cái điểm chuẩn của chúng ta định hình là điểm 5 đi chẳng hạn thì bây giờ tự mình định vị qua phần chia sẻ đam mê vừa rồi thì mình định vị được mấy điểm trong tổng số 5 điểm rồi ba rồi bốn rồi nhưng mình vẫn chưa đam mê mà nên ba bốn là nhanh rồi đam mê ở đây được hiểu là đam mê ở vai trò quản lý của mình nhé các anh chị nha bởi vì hôm nay các anh chị đang là quản lý thế đam mê quản lý của mình là gì mình phải gì ạ à? phải đam mê chịu khó là kèm cặp tư vấn tài chính này chịu khó phải ngồi với tư vấn tài chính để gì để hướng dẫn này à, chịu khó ngồi với tư vấn để gì ạ à? để động viên tư vấn tài chính và thưa các anh chị sang một cái ý thứ hai tôi muốn chia sẻ với các anh chị là sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về về chất cái này các anh chị không thể nói ngay ngày hôm nay ngày mai các anh chị làm nó không thể thành ngay được mà các anh chị phải chia nhỏ làm đều từ cái việc đơn giản nhất là em ngồi xuống đây anh hướng dẫn cho em cách viết hồ sơ yêu cầu bảo hiểm em ngồi xuống đây anh sẽ hướng dẫn cho em cách chạy bảng minh họa bảo hiểm em ngồi xuống đây anh sẽ hướng dẫn cho em về quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp chăm sóc sức khỏe đối với trường hợp bệnh hiểm nghèo đối với trường hợp tai nạn toàn diện nâng cao tức là các anh chị phải chia nhỏ làm đều như vậy làm đi làm lại hàng ngày nó tạo cho chúng ta thành một cái thói quen thì lúc đó nó sẽ thay đổi về về chất chất lượng hệ thống đội ngũ của các anh chị tốt hơn và chính các anh chị cũng tốt hơn và thưa các anh chị đó là cách chúng ta đang học một cách trực tiếp và gián tiếp với các anh chị và hôm nay chia sẻ với các anh chị đầu dẫn cũng phải đánh số và phải gì ạ phải nghiên cứu ra một cái phương pháp truyền đạt nào đấy để giúp các anh chị có thể gì ạ cảm nhận được một cái sự đam mê mà muốn các anh chị cảm nhận được cái sự đam mê thì chính bản thân duẩn phải phải đam mê trước đã các anh chị và nếu như không đam mê thì không thể lan tỏa cái đam mê đấy tới tất cả các anh chị được và đó chính là cái câu chuyện là chỗ cũng là một ngọn nến nhưng nếu được thắp sáng thì thì chúng ta sẽ gì lan tỏa nhưng câu hỏi đặt ra làm cách nào để chúng ta gì thắp sáng đây có hai cách tự mình thắp sáng cách thứ hai chờ người khác thắp sáng và trong thực tế các anh chị có thể thấy rằng là gì hầu hết chúng ta đang rơi vào một cái bẫy nó là gọi là bẫy bị động thắp sáng hễ có một tí khó khăn là chúng ta lại gọi có ai cứu tôi không hễ có một chút khó khăn là chúng ta lại gọi lên gì các anh chị ở trên mà không tự nghiên cứu và tự mình tìm ra giải pháp để thắp sáng cho chính mình Tôi với tất cả các anh chị đấy cũng chính là lý do ngày hôm nay là sao muốn chia sẻ với các anh chị và đây gọi là gì để tìm kiếm đam mê thì gì Duẩn đang tự thắp sáng mình và lan tỏa cái đam mê tới tất cả các anh chị có lẽ như Duẩn nói ban đầu với các anh chị giá trị của mỗi anh chị là một khác nhau nên cách chúng ta cảm nhận và gì hấp thụ cái lan tỏa đam mê đấy cũng khác nhau nhưng mà để trước khi chuyển sang một cái ý thứ hai trong chương trình buổi sáng hôm nay xin lỗi anh chị không sao rủi ro là chuyện bình thường đúng không anh chị <laughs> vâng thưa các anh chị rủi ro là chuyện hết sức bình thường à, điều quan trọng điều quan trọng là chúng ta đã cảm nhận được đam mê chưa các anh chị cảm nhận được chưa cảm nhận được chưa các anh chị ừ. cảm ơn tất cả các anh chị xin một tràng tay à, như vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang ý thứ nhất tức là chúng ta cần phải có đam mê đã nhưng nếu như chỉ nói về đam mê không thưa các anh chị đủ chưa ạ chưa đủ đúng không anh chị à chưa thể đủ được xong mà không hành Vâng, thưa tất cả các anh chị, ở đây câu chuyện tiếp theo mà Duẩn muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Cảm ơn chị. Rồi, vâng, cái hình ảnh này nó sẽ thể liên tục ờ, tập vào gì ạ? Trong cái tầm nhìn của các anh chị, sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về vật chất à, thưa với tất cả các anh chị Duẩn làm trong ngành từ năm 2009 tốt nghiệp là tốt nghiệp ngành điện công nghiệp của trường đại học bách khoa nhưng mà đi làm thì lại làm bảo hiểm và thưa các anh chị học xong học xong về làm cho công ty ờ, Sumitomo trực thuộc tập đoàn Sumitomo lúc đó mà gì à, làm một công ty đấy là cảm thấy rất là vui rồi cảm thấy rất là hạnh phúc rồi nhưng các anh chị hình dung là nó làm việc theo một cái góc độ nó gọi là gì ạ làm công ăn lương tức là làm nó không có cái đam mê làm nó chỉ dừng lại ở cái câu chuyện là hết giờ tôi về và thứ bảy chủ nhật tôi nghỉ ở nhà chứ chưa bao giờ đau đáu trong lòng mình để suy nghĩ làm thế nào để tôi có gì tôi có thể gì ạ tạo tối đa cái nguồn năng lượng của mình để giúp cho doanh nghiệp nó được tốt hơn rất đơn giản bởi vì doanh nghiệp nó không tạo cho mình một cái sân chơi bởi vì lý do ở chỗ là gì ạ thưa các anh chị lúc đó để tăng thu nhập được thì chỉ có một cách là làm thêm giờ và đúng anh chị cái cách thứ hai thì cái cách này thưa các anh chị đối với người nhật đấy họ thì ngoài cái chuyện đánh giá thăng chức và ghi nhận thì ngoài cái yếu tố năng lực cá nhân thì họ còn phải xem một cái yếu tố nữa đó là yếu tố gì ạ yếu tố gắn bó dài lâu tức là đối với người nhật thì người ta gì ạ cần có một yếu tố tức là yếu tố trung thành mà người Việt Nam của chúng ta thì yếu tố đó thì cực kỳ là là kém cực kỳ là kém phải dùng cái từ kém vì sao ạ bởi vì là cứ hễ cái là mình nhảy việc hễ cái là mình nhảy việc và những cái giai đoạn đó các anh chị hình dung là cứ công ty nào mà trả lương cao mà y xì là chúng ta nhảy việc thế thì cái cách nhảy việc như thế thì nó cũng chỉ là tạo cho chúng ta cái mức thu nhập một cách gì ạ tạm thời thôi nhưng tính ổn định nhìn đi nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy được là cái chi phí mà mình bỏ ra để mình nhảy như thế đấy đến cái cuối cùng mình tổng kết lại đó là gì ạ thay đổi về chất đấy nó cũng không đáng là gì ạ là bao thế thì lúc này mới đau đáu tìm một cái giải pháp nào đó để chúng ta có thể tăng được cái thu nhập của mình thì thưa với tất cả các anh chị làm ra một cái môi trường đó là cái gì ạ cái công việc ờ, về dịch vụ nó tạo cho chúng ta có rất nhiều những cái ờ, chất xúc tác tôi còn gọi là cảm xúc các anh chị để chúng ta có thể để hăng say lao động và thưa với tất cả các anh chị không chỉ Duẩn đâu mà tất cả các anh chị và rất nhiều các anh chị tư vấn tài chính khác và Duẩn làm đến nay là 10 năm và khi gặp lại tất cả mọi người có người từ FC lên trưởng nhóm lên trưởng phòng lên giám đốc GA và đến bây giờ có một điều mà tôi nhìn thấy có thể gì ạ ai cũng cảm nhận được đó là thay đổi một cách toàn diện từ về gì ạ về con người từ về gì cách đối nhân xử thế từ về cả thu nhập và đứng trước tất cả các anh chị tôi không ngại ngùng chia sẻ là cuộc đời của Duẩn thay đổi kể từ khi bắt đầu chuyển sang làm bảo hiểm à, đó là một cái điều mà tôi có thể khẳng định với tất cả các anh chị và lấy đỡ nhờ cái gì mà tôi có thể gì tôi có thể khẳng định và gắn bó được như vậy cống hiến và đam mê nhiều như vậy thì thưa với tất cả các anh chị muốn chia sẻ với các anh chị ở đây nó gọi là một cái hiệu suất ở đây nó gọi là hiệu suất làm việc cái hiệu suất làm việc này thì nó được tạo bởi hai cái này. một năng lực hai nhân với động viên ở ờ, thưa các anh chị và đối với cái phạm trù năng lực này thì thưa các anh chị nó gồm rất nhiều các yếu tố khác mà tôi có thể chia sẻ với anh chị ở đây đó đầu tiên là gì là kiến thức này hai là kỹ năng này và ba ba thưa các anh chị nó chiếm tới 80 phần trăm trong cái phần khung năng lực ở đây ấy. đó chính là thái độ đó chính là cái yếu tố thưa các anh chị và riêng cái phần thái độ này nó chiếm tới 85 phần trăm 85 phần trăm các anh chị ạ và theo thống kê các anh chị nhé theo thống kê ở đây nó chiếm tới khoảng 14 phần trăm kỹ năng này nó chỉ chiếm cho chúng ta 14 phần trăm thôi còn một phần trăm là về mặt kiến thức tôi tạm gọi nó là xuất chúng tức là thông minh ấy nó chỉ chiếm có một phần trăm duy nhất thôi đây là số liệu gì ạ à? về mặt toán học đã được thống kê và đây là số để chúng ta định lượng như vậy các anh chị liên hệ thực tế trong cái gì trong cái ngành trong cái công việc bảo hiểm của chúng ta chúng ta sẽ thấy nếu một người nào đó thông minh một người nào đó mà có kỹ năng tốt mà họ lại có một cái thái độ tuyệt vời nữa thì thưa các anh chị chúng ta không cần phải bàn cãi điều gì đúng không anh chị nhưng thưa các anh chị trong ngành bảo hiểm hay bất cứ một ngành nghề nào về mặt kiến thức chiếm một phần trăm thì nó chiếm một tỷ lệ rất nhỏ đúng không anh chị kiến thức à, xin lỗi anh chị kỹ năng ở đây là gì ạ là do các anh làm nhiều thuần thục thì bắt đầu gì ạ nó thành thói thói quen lúc đó kỹ năng tự dưng gì ạ nó sẽ lên nhưng thưa các anh chị chúng ta không đủ thời gian để chúng ta có kỹ năng tốt được bởi vì cái thời gian mình gắn bó với, với nghề là rất là ngắn làm thế nào để chúng ta có được một cái hiệu suất làm việc cao thì lúc này nó phụ thuộc vào vào thái độ tôi muốn đuổi kịp với một người tư vấn vừa mới vào trước tôi khoảng gì ạ à? khoảng một năm tôi phải học nhiều hơn tôi phải gì ạ à? giao lưu nhiều hơn tôi phải làm nhiều hơn tôi phải tiếp xúc nhiều hơn tôi phải gặp lời từ chối nhiều hơn và tôi phải chốt được nhiều hợp đồng hơn lúc đó tôi sẽ san bằng được cái khoảng cách là tôi vừa vào với một người một năm đó là về mặt năng lực và hôm nay tôi không gì ạ à? tôi không phân tích quá sâu ở trong phạm trù năng lực nữa tạm gọi chúng ta đồng ý với nhau về mặt hệ quy chiếu tức là tất cả chúng ta ở đây năng lực đều là đều là ok đúng không các chị tức là đều tốt thống nhất với nhau là như vậy anh chị nhé để chúng ta cùng đào sâu ở trong phần này nhưng tôi muốn nói tới các anh chị ở trong một cái góc độ là gì động viên động viên và thưa các anh chị là chúng ta biết được nghề của chúng ta sống bằng nghề tinh tinh thần đúng không anh chị bằng nghề tinh thần đúng không ạ vậy xin hỏi các anh chị là cái tinh thần này nó đến từ cái gì ạ cảm ơn tất cả các anh chị có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và chứng minh với các anh chị một điều là gì ạ trong quá khứ hiện tại và tương lai động viên vẫn là một trong những yếu tố then chốt để giúp chúng ta có thể tăng được cái hiệu suất làm việc là 100%, 200% hay 300%. Trong chiến tranh gì thì đối với một trong những cường quốc hàng đầu uh, trong cái thời điểm đó đó là đế quốc Mỹ. Trận chiến thắng lịch sử ở cầu Hàm Rồng đã ghi tên một trong những gì một người phụ nữ có thể nói thời điểm đó là khỏe nhất gì ạ? Việt Nam chúng ta này một cô gái nhỏ bé với trọng lượng cơ thể chỉ có gì ạ có 45 kg về mặt vật lý thì chúng ta chỉ có thể mang nặng được gì 45 kg là maximum tức là tối đa nhưng mà trong lúc mà gì ạ trong lúc mà bộ đội chúng ta hết sạch đạn pháo mở hòm đạn không mở được lúc này cô phải vác lên mình một cái hòm trong đó gồm hai cái gì ạ hai cái viên đạn nặng mỗi một viên là 50 kg tức là lúc đấy tinh thần người ta vượt lên đến 200 phần trăm và lên tới 300 phần trăm các anh chị ấy chúng ta có thể thấy được như vậy sự kỳ diệu của động viên mà đến bây giờ chưa có một công thức hay là một nhà nghiên cứu nào người ta có thể nghiên cứu được hết nhưng rõ ràng chúng ta thấy một cái thực tế là nhờ động viên mà con người chúng ta tạo ra một sự kỳ diệu về mặt hiệu suất làm việc mà đến những gì cường quốc còn phải gì kinh ngạc và khi thời bình gì được gì yên bề bắt đầu người ta mới gì ạ, mới lấy đúng cái nhân vật đó người ta làm một cái bộ phim mô phỏng và tìm mọi cách để gì ạ để động viên để thúc đẩy nhưng chị chỉ làm được gì ạ à? một trăm phần trăm tức là bê được một viên điều đó để cho chúng ta có thể thấy được gì ạ động viên là cực kỳ quan trọng quay trở lại một chút đó là câu chuyện thực tế tôi muốn chia sẻ với anh chị trong cái câu chuyện kinh doanh ở chỗ là gì ví dụ giả sử trong trường hợp bây giờ các anh chị sẽ thấy sự kỳ diệu của động viên có những người cần động viên có những người không cần động viên và thậm chí có những người gì ạ à, bỏ động viên như vậy câu chuyện động viên là một trong những yếu tố then chốt để giúp chúng ta thành công nhưng động viên như thế nào có những người thì phải động viên về mặt vật chất nhưng có những người chúng ta không thể động viên về mặt vật chất được đúng không ạ và chúng ta phải động viên về mặt tinh thần thế thì vậy cái phạm chủ ở đây nó cần động viên như thế nào thì tôi xin phép được biểu diễn trên một cái trục đây các anh chị tôi xin được biểu diễn nó trên cái phạm trù là trục tung và trục hoành điểm xuất phát của chúng ta ở đây nó là không <coughs> để chúng ta phân tích được trường hợp nào thì mình động viên vật chất trường hợp nào thì mình động viên về tinh thần tinh thần là gì em ơi học nữa đi em ơi cái chương trình này em học một lần chưa được em phải học hai lần chứ không phải lúc nào anh chị cũng em hôm nay có một hợp đồng chị tăng cho em một triệu không đúng rồi anh chị nếu như các anh chị vô hình chung chung nó giống như cái câu chuyện là một người tư vấn tài chính mà người ta không hiểu được về quyền lợi người ta sẽ cứ đi tư vấn cho khách hàng là chị ơi tốt lắm tham gia đi trường hợp này cứ gãy chân gãy tay là được hết và cuối cùng là gì chúng ta lãnh hậu quả về sau chính vì vậy chúng ta cần phải xác định và giữa cái điểm mà gì xuất phát cho đến cái điểm gì ạ đầu của trục tung này chúng ta sẽ thấy được ở giữa nó là một cái giai đoạn mà tôi gọi nó ở đây tôi gọi nó ở đây nó là gì ạ chỗ này nó gọi là độ yếm từ cái phần giữa này lên phần trên là độ hiếm còn từ phần giữa này mà xuống đến dưới nó là hiếm vừa vừa các anh chị nhá hiếm vừa vừa sang cái phần ở đây tiếp theo cái trục này nó gọi là trục giá trị của mỗi tư vấn mà chúng ta vừa vừa cùng nhau tìm hiểu giá trị hay là còn gọi là hiểu là năng lực đấy ạ đúng không ạ năng lực thì nó gồm ba yếu tố kiến thức kỹ năng và thái độ tạm gọi cái trục này là trục giá trị thì cái điểm từ cái điểm này hất vào đây anh chị nhá từ điểm này hất vào đây là là giá trị vừa vừa và từ cái điểm này vào đây là giá trị giá trị cao thì bắt đầu chúng ta sẽ chia ra làm bốn đối tượng để bắt đầu chúng ta có cái kế hoạch chúng ta làm sao động viên cho nó phù hợp và chính các anh chị đôi khi chúng ta cũng phải tự rèn tự mình phải trau rồi và tự mình phải học cho chính mình để mình tự động viên mình và trong một nghệ thuật trong một trong những cái nghệ thuật cực kỳ quan trọng của một cái người quản lý đó là nghệ thuật tự động viên mình cái điều này nghe nó phi lý đúng không anh chị nó rất là phi lý nhưng mà trong quá trình mà chúng ta làm kinh doanh nhưng có những người mà chúng ta bảo tại sao là sếp cứ ghi nhận cái người này mà gì chả thấy ghi nhận em gì có bao giờ mình bị rơi vào cái trạng thái đấy không anh chị có chưa chắc là có rồi không ai có nói <laughs> ok anh chị rồi trường hợp đầu tiên ở trên cái gì ở trên cái giai đoạn chỗ này này là cái giai đoạn đây nó là cái đối tượng thứ nhất đối tượng thứ hai đối tượng thứ ba đối tượng thứ tư cái đối tượng thứ nhất ở đây tôi cho rằng ở trên cái phạm trù từ cái điểm này lên cái điểm này là rất hiếm nhưng nhưng giá trị làm sao các chị từ điểm này ra đây là giá trị thấp đúng không anh chị giá trị ở đây chúng ta gọi là giá trị thấp thế thì đối với cái đối tượng như thế này đối với đối tượng như thế này thì thông thường chúng ta sẽ thấy nó nằm ở trong cái phạm trù nó gọi là công việc nó mang tính hợp pháp hợp tác là chính cụ thể hơn như thế này để các anh chị dễ hình dung này tôi lấy ví dụ như phạm chủ gia đình đi cái phạm chủ gia đình đi cái người mà gì ạ à? rất là hiếm nhưng mà giá trị không cao và thường ở trong phạm trù này là những cái người mà nói một cách đời thường đi là những cái người mà hay đi làm giúp việc đấy các anh chị là những người đi làm giúp việc ấy mà những cái người đi làm giúp việc thì các anh chị thấy bây giờ có hiếm không có phải họ nằm trong cái, cái phần hiếm này không nhưng mà cái giá trị mà sử dụng lao động của họ thì làm sao thấp thế vì vậy mà cái đối với cái đối tượng thứ nhất này chúng ta chỉ sử dụng mang tính là hợp tác thôi ở đây chúng ta thường gọi là gì ạ là OC hay còn gọi là giúp việc thế thì theo các anh chị là đối với cái đối tượng thứ nhất này thì chúng ta động viên bằng vật chất hay bằng tinh thần chất bây giờ mà gì ạ bây giờ mà mình bảo là chị ơi chị làm cho em hết tháng em sẽ có một uh, tặng cho chị một chuyến đi tham quan du lịch đến Nam Bắc chẳng hạn thì các anh chị thấy nó có thôi thúc người ta không? có thôi thúc không ạ chắc chắn là không thưa các anh chị bởi vì những cái người như thế này ấy, thì động viên người ta là người ta cần cái gì ạ à động viên người ta thì lúc này nó phải là vật chất thưa các anh chị đúng không ạ đấy động viên về vật chất thế bây giờ để kiểm chứng được cái việc này thì xin mời các anh chị đứng lên tại chỗ được không ạ bây giờ mình muốn động viên về vật chất hay mình muốn động viên về tinh thần mình tự xếp mình ở đối tượng nào các anh chị đó, ờ, cảm ơn tất cả các anh chị rồi ờ, xin các anh chị một tràng tay thật lớn được không ạ xin các anh chị ờ, một cái vỗ tay được không ạ xin các anh chị hai cái vỗ tay ba cái vỗ tay tôi có xin đâu mà các anh chị vỗ rồi xin các anh chị vỗ tay bốn cái xin các anh chị vỗ tay một cái xin các anh chị vỗ tay ba cái năm cái xin đâu ờ, đúng không anh chị rồi thưa các anh chị bây giờ có một cái trò chơi rất đơn giản để gì ạ để động viên về mặt tinh thần các anh chị để chứng tỏ các anh chị luôn luôn ở gì ạ ở những người có giá trị gì ạ cao nên tôi chỉ động viên về tinh thần thôi còn nếu các anh chị nào muốn động viên về vật chất thì các anh chị sang nhóm 1 được không ạ rồi thưa tất cả các anh chị, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu sang cái đối tượng thứ nhất đúng không ạ? Đó là đối tượng mà chúng ta để thấy là hiếm nhưng mà giá trị là sao? Thấp. Sang thứ hai, sang thứ hai thì sang cái đối tượng này nó có hiếm không anh chị? Không hiếm đúng không ạ? Trên là hiếm còn dưới là không hiếm. Còn ở đây là không giá trị, còn ở đây là giá trị. Những anh chị nào mà gì ạ? À? tập trung thì chúng ta nghe sẽ hiểu còn anh chị nào mà chưa tập trung vì mình đang ngủ trong tư thế mở mắt ấy là các anh chị sẽ không hiểu đâu đúng không ạ rồi đối tượng thứ hai chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là người ta không không hiếm nhưng có giá trị không anh chị à giá trị lúc này của người ta cũng đối với cái đối tượng này thì các anh chị chúng ta cũng chỉ nhằm mục đích là gì ạ à? là hợp tác thuê hay là làm thời vụ lao động là nhiều không anh chị nhiều. rất nhiều ví dụ các anh chị có thể thấy là những cái người này thì đa phần là những người mà làm cơ cơ bắp ở đây ví dụ như là hôm nay nhà tôi gì ạ nhà tôi đang xây nhà tôi cần một gạch chẳng hạn lúc này tôi cần phải nhờ rất nhiều gì ạ những người mà lao động phổ thông bốc vác những đối với những đối tượng như thế này thì đa phần là chúng ta gì ạ là hợp tác với họ trong ngắn hạn thuê hoặc là có thể làm thời vụ và đối với đối tượng này thì chúng ta sẽ sử dụng mục đích là gì động viên là gì các anh chị à thường những cái người như này thì người ta cần tới gì ạ tiền nhiều hơn ví dụ giả sử như là thuê một cái bác này bác ấy làm uh, để gì ạ để chuyển một à, cái xe công nông cát hay một cái xe gì ạ Ờ, công nông đá hay gạch chẳng hạn chúng ta trả lương cao hơn so với mặt bằng chung và sẵn sàng người ta người ta làm đúng không các anh chị như vậy các anh chị có thể thấy được đối tượng thứ nhất đối tượng thứ hai đối tượng thứ ba mà chúng ta nhìn thấy ở đây đối tượng thứ ba chúng ta nhìn thấy ở đây là có hiếm không anh chị à đối tượng này rất hiếm giá trị cao không anh chị à, đối với đối tượng này thì giá trị rất là cao Vâng, thưa các anh chị Đối với đối tượng này thì chúng ta thường làm gì? Làm gì các anh chị? À, đối với những cái đối tượng này thì các anh chị có thể thấy được Đa phần ở tại mỗi một doanh nghiệp, mỗi một cơ quan thì người ta đều là những giá Là những cái nhân sự, nó gọi là nhân sự tốt lõi Hay còn gọi là giá nhân sự xương sống đấy ở các doanh nghiệp, các cơ quan, các sĩ nghiệp Và cái đối tượng mà nhân sự này thường là những đối tượng mà người ta sẽ gì ạ sử dụng với những cái người mà làm chết được chết được và thưa các anh chị thế đối với những cái đối tượng này thì thường các anh chị sẽ thấy là người ta sẽ làm việc trên tinh thần là gì ạ cam kết sau đó người ta gì ạ người ta phân quyền phân quyền các anh chị thấy đối với đối tượng này nhiều không nhiều không ạ chắc không đối với những đối tượng này nhiều hay ít nhiều hay ít ít các anh chị đối với đối tượng này nhiều hay ít và vâng, thưa các anh chị không nhiều nếu theo số liệu thống kê nhưng cái đối tượng này thì rất rất nhiều các anh chị thấy là theo thống kê của bộ giáo dục cứ mỗi một năm chúng ta có tới gì ạ à? 200 ngàn đến 300 ngàn sinh viên tốt nghiệp ra trường trình độ toàn diện đại học trở lên và bắt đầu thì các anh chị thấy là những cái đối tượng này rất nhiều và chính vì vậy khi mà gì ạ cái độ hiếm mà nó gì ạ nó ít ấy, thì cái khả năng thất nghiệp của những cái người này làm sao rất là cao có những người kiến thức thì không hiếm nhưng mà uh, kiến thức có rồi nhưng mà lại hiếm ở cái chỗ câu chuyện là chỗ là gì ạ là cái năng lực của người ta đúng không chị là về kiến thức về kỹ năng và về thái độ thì này cực kỳ hiếm thế nếu như mà chúng ta là lao động mà không có trình độ đại học nhưng chúng ta nằm ở trong cái góc độ hiếm và tự tặng cho mình một cái giá trị thặng dư tăng thì lúc đấy các anh chị đảm bảo các anh chị không bao giờ sợ lo hết việc ví dụ như chuẩn chẳng hạn bây giờ tức đánh giá mình nằm ở trong cái dạng này thì bất cứ công ty bảo hiểm nào cũng có thể làm được vẫn ở bất cứ công ty nào cũng có thể làm được tức là nếu như chúng ta không tự tạo cho mình một cái giá trị thẳng dư cứ ngồi và nghĩ rằng như vậy ấy, và không có sự phấn đấu ấy, thì đến một thời điểm nào đó họ chỉ cam kết đến cái ngưỡng gì xác định và họ sẽ cắt bỏ cái phần quyền đi nhưng nếu cái giá trị mà mình còn gì ạ còn phát huy được thì lúc này họ sẽ phân quyền ví dụ như duẩn đang được công ty phân quyền cho phụ trách bảy tỉnh khu đông bắc á nhưng nếu như lúc này cái độ hiếm bắt đầu hết và giá trị bắt đầu giảm thì một ngày nào đó đẹp trời công ty sẽ thông báo là gì ạ đơn phương chấm dứt hợp đồng với đồng chí Lê Vũ Duẩn một cách không xác định thời hạn vì vậy muốn tồn tại được trong phạm trù này thì chúng ta cần phải gì phải tự nâng cao cái năng lực của mình lên và các anh chị biết muốn nâng cao năng lực của mình lên thì nó sẽ bằng nhiều cách đúng không anh chị nó sẽ bằng nhiều cách đối với đối tượng này thưa các anh chị chúng ta cần gì ạ động viên về cái gì ạ à, thưa tất cả các anh chị đối với đối tượng này thì chúng ta cần phải cá vật chất lẫn tinh thần và cái này các anh chị ạ cái này nó là cái quan trọng đối với vật chất tôi đã nằm ở trong độ hiếm và giá trị của tôi đã cao rồi thì tự dưng tôi sẽ gì ạ tôi sẽ được công ty trả một cách xứng đáng nhưng cái tinh thần của tôi là gì ạ tôi phấn đấu bằng 300 phần trăm rồi tôi phải được công ty ghi nhận một cái gì đó nó đương nhiên phải là vật chất và khi cái vật chất nó đã thỏa mãn được rồi thì cái tinh thần lúc này nó sẽ làm sao nó sẽ lên cao các anh chị cũng tương tự như vậy và có thể nói rằng rất nhiều các anh chị ngồi trong khán phòng ngày hôm nay đang nằm ở trong lớp này các anh chị sẽ thấy là gì ạ tinh thần của mình lên cứ mỗi một khi là gì ạ có một cái tiếng tinh tinh đúng không anh chị có thấy tinh thần lên không cái lúc đấy là lúc mà gì ạ à? chúng ta cảm thấy tinh thần lên cao nhất bởi vì chúng ta đạt được cả hai vật chất và tinh thần và một cái đối tượng thứ tư thưa với tất cả các anh chị đối tượng thứ tư đối tượng này là có hiếm không anh chị hiếm và đối tượng tượng này không hiếm tức là bằng cấp nhan nhản nhưng giá trị giá trị lúc này cao nhưng mà nó lại nằm ở trong cái không hiếm thế thành ra là cái sự cạnh tranh về mặt khốc liệt là là sao lớn à, là lớn và đối với những cái đối tượng này thì thông thường người ta sẽ gì ạ người ta sẽ hợp tác theo phương diện lúc này là người ta kiểm soát nhiều hơn tại sao lại phải kiểm soát từ các anh chị anh được hưởng lương nhưng mà anh không chịu làm anh cứ nghĩ anh có vai trò anh không phát huy và anh được giao nhiệm vụ nhưng mà anh không thì anh không làm tốt nhiệm vụ lấy ví dụ đơn thuần đi hiện nay chẳng hạn ví dụ anh Tuấn mà được giao cho Tiên Du mà Tiên Du tháng nào cũng gì cũng đi xuống thì lúc này tôi phải cho anh Tuấn vào trong cái diện là gì kiểm soát hoặc các anh chị cũng thế khi các anh chị đặt cái người tư vấn hoặc cái trưởng nhóm của mình ở một cái vai trò vị trí nhưng họ không làm tốt thì lúc này các anh chị phải đánh giá vào vai trò kiểm soát xét duy trì có thăng chức hay không thăng chức trường hợp này có xứng đáng hay không đúng hay là sai sai thì sao và đúng thì thì, thì sao luôn phải đặt ra một cái câu hỏi như vậy chính vì vậy đối với cái trường hợp này sẽ là sẽ là kiểm soát thì thưa với tất cả các anh chị đối với đối tượng này thì chúng ta cũng động viên bằng cách nào phần khúc là đối tượng để chúng ta động viên nhé bằng cách nào ạ có cần vật chất không có cần không ạ theo các anh chị có cần không có à thưa các anh chị có chứ đúng không anh chị có cần tinh thần không có những ông này thì lại càng cần đến tinh thần nhưng tinh thần đôi khi nó sẽ nằm ở trong hai dạng một tinh thần gì ạ à? dọn đồ về nhà hai là tinh thần gì ạ à? em tiếp tục đam mê để để thành công lúc đó sẽ có hai cái dạng gì cảnh báo thế thì như vậy các anh chị khi chúng ta bắt đầu gì ạ à? phân cái đối tượng để động viên thì các anh chị sẽ phải làm một cái bài toán lúc đó chúng ta động viên cái gì cho nó tốt thì tại sao công ty đưa ra một cái chiến lược là phải có thi đua gì dài hạn thi đua ngắn hạn và có cả cái chương trình là tưởng thưởng thăng tiến hàng tháng hàng ngày nó là như vậy đấy anh chị tức là xét về mặt logic thì nó là phân cấp như thế này và khi quản trị ở góc độ công ty xuống đến à, miền cho đến khu cho đến vùng cho đến văn phòng hay đến phòng kinh doanh rồi đến nhóm kinh doanh cũng tương tự theo cái mô hình quản lý về mặt logic thế này như vậy chúng ta có thể thấy rằng lúc nào thì chúng ta cần động viên về tinh thần lúc nào chúng ta cần động viên về vật chất tinh thần là gì là học tinh thần là gì là huấn luyện tinh thần là gì là chia sẻ tinh thần là gì được đi du lịch tinh thần là gì tinh thần là chúng ta gì cùng nhau được vui được hưởng được cười và được làm những cái việc có ích cho gì ạ cho mình cho gia đình và cho xã hội lấy ví dụ như hôm nay chúng ta là một cái gì ạ một cái buổi chia sẻ mang tính động viên về mặt tinh thần nhưng xét ở một yếu tố hẹp đối với anh Tùng thì có cả là vật chất đấy các anh chị đúng không ạ mà anh được vật chất xong anh chạy ra ngoài rồi <laughs> rồi như vậy các anh chị thấy là gì ạ chúng ta có hai yếu tố mà duẩn muốn chia sẻ với các anh chị yếu tố thứ nhất đó là là gì các anh chị đam mê yếu tố thứ hai động viên đúng không anh chị và trong động viên không chỉ động viên cho đội ngũ theo cái mô hình phân loại như thế này mà chúng ta còn phải động viên với chính chính mình mình ơi cố lên mình ơi gì ạ à, sắp thành công rồi mình ơi phía trước mình nó là gì ạ à, đích đến và cứ tiến một bước thì có nghĩa rằng thành công sẽ tiến gần với các anh chị một bước nhưng khi các anh chị dừng lại thì thành công cũng sẽ dừng lại với tất cả các anh chị vì vậy thưa với tất cả các anh chị nó có gì cái quy luật vận động là quy luật vận động bên trong và quy luật vận động bên ngoài và trong cái chương trình ngày hôm nay thì Duẩn áp dụng cả hai dạng vận động để các anh chị có thể thấy. Một là vận động bên trong, tức là luôn đặt ra câu hỏi để các anh chị vận động não của mình và khi các anh chị bắt đầu gì ạ à, chúng ta tập trung để chúng ta gì à, theo cái nhịp mạch như thế thì các anh chị học sẽ cảm thấy không bị buồn ngủ và nếu anh chị nào mà bị đứt ngắt quãng thì ngay lập tức hiệu suất để tiếp thu cái lượng kiến thức đấy của các anh chị sẽ bị giảm trừ những người nào đấy thật sự là nghiêm túc và hai luôn đấu tranh về mặt ý chí trong đầu mình phải tỉnh táo phải tập trung để mình học kiến thức chẳng hạn thì lúc đó các anh chị sẽ có thể theo đuổi kịp được và nếu lúc đó mà chúng ta cảm thấy mệt trùng mình xuống thì lúc đấy chắc chắn rằng kiến thức lúc đấy nó sẽ gì ạ nó sẽ lại ở lại trong căn phòng này vì vậy ờ, ngay ngay từ ban đầu Duẩn có chia sẻ với các anh chị trong số 30 người Duẩn không kỳ vọng cả 30 người các anh chị gì ạ đều lĩnh hội được hết nhưng ít nhất 5% trong số các anh chị học được một cái gì đấy sau buổi chia sẻ này Duẩn vẫn cứ làm và làm một cách gì ạ say mê và làm một cách gì ạ một cách nghiêm túc với chính bản thân mình như vậy để làm được cái điều đó chúng ta chỉ cần đam mê và động viên chính mình động viên đội ngũ và buổi chia sẻ ngày hôm nay không chỉ dành cho các anh chị mà chính các anh chị phải về áp dụng với đội ngũ của mình và cái cuối cùng thưa các anh chị cái cuối cùng trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là gì ạ là giám sát cái giám sát này cực kỳ quan trọng thưa các anh chị nếu nói cụ thể về mặt định lượng thì các anh chị có thể thấy công cụ giám sát mà hiện nay chúng ta đang có một cách gì ạ tốt nhất là vì sao trong chương trình đầu giờ anh Tuấn này phải sâu lên cho chúng ta là về mặt cơ chế tưởng thưởng đấy là giám sát về mặt gì ạ về mặt chủ động từ chính các anh chị nhưng mà đôi khi trong cái quá trình chủ động chúng ta không có tôi lấy đơn cử như là gì cơ chế chính sách bây giờ các anh chị không nắm bắt được là một fc cần bao nhiêu thì để lên được gì ạ lên được pump hoặc là cần bao nhiêu FC cần bao nhiêu thì người ta được hưởng tối đa quý và nếu như trong trường hợp người ta hoạt động hai lần liên tiếp trong gì trong tháng thì người ta được bao nhiêu 3 tháng thì được bao nhiêu và cứ thế đi lên các anh chị thấy là chúng ta đang bị hỏng ở cái phần đó và một trong những gì một trong những cái nguyên tắc giám sát ở đây đó là chia nhỏ làm đều có một số các anh chị trong cái giai đoạn khi tôi còn là phụ trách vùng thì cứ mỗi một buổi sáng thức dậy là chúng ta lại nhận được một cái gì một cái thông điệp nào đó mà ở đây có lẽ là chị lá hoặc một số các anh chị trưởng phòng ở trong cái group của vùng ấy chúng ta sẽ thấy tôi thường xuyên tôi làm và cái cách làm như vậy đó là giám sát mang tính thụ động và đôi khi giám sát mang tính chủ động nó bốc điện thoại để tôi gọi tôi hỏi đấy nó là giám sát và giám sát đối với cái vai trò của mình thì nó có rất nhiều cách để chúng ta giám sát ví dụ như là đối với quản lý thì chúng ta giám sát về mặt tuyển dụng này giám sát về mặt hỗ trợ cho đội nhóm này giám sát về mặt doanh thu này và giám sát về mặt để thăng tiến nói nó một cách để định lượng cụ thể nó là như thế thế thì cái từ cái từ giám sát này thưa các anh chị là nó có có nhiều cách là giám sát bên trong và giám sát bên ngoài thế thì lúc này bắt đầu công ty mới đưa ra một cái hệ thống nó mang tính gọi là gì là PD này như vậy đấy anh chị anh Tuấn thì hàng ngày anh ấy, thi thoảng anh ấy anh lại gửi cho group mình rồi thậm chí là anh lại gửi cho riêng cho mình cái cách gửi như thế thì có nhiều cách mỗi người sẽ có cách cách quản lý và giám sát khác nhau nhưng đó là cách mà anh đang giám sát để hỗ trợ cho chúng ta hỗ trợ cho chúng ta thế thì các anh chị chúng ta hình dung là cứ nặng đi nặng lại chia nhỏ làm đều hàng ngày mà các anh chị áp dụng một cách kỷ luật đối với mình đối với tư vấn tài chính thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tạo thành một cái thói quen giám sát lẫn nhau đồng nghiệp giám sát với đồng nghiệp ví dụ như ngày hôm nay các anh chị bảo ô hôm nay không thấy trưởng phòng huế đâu ô ví dụ như hôm nay chúng ta gì đi học mà không thấy người này người kia đúng không ạ rồi chúng ta giám sát bằng cách là tại sao chúng ta lại có cái quy định là gì ạ đi họp mà đến trễ thì chúng ta lại được sung quỹ và có một cái điều rất là vui mà sau ờ, gần một năm tôi quay trở lại thì tôi thấy là các anh chị tiên du bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt nhất đúng giờ hơn chuyên nghiệp hơn và đặc biệt hơn là các bạn cho tôi một cái ấn tượng ở chỗ là gì ạ là cái lực lượng của các anh chị quản lý chỉ sau khoảng một năm thôi chúng ta đã trẻ hóa được rất nhiều về mặt đội ngũ thế thì như vậy thưa các anh chị một cái ý thứ ba mà tôi không đủ thời gian để chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây đó là cái yếu tố là liên quan đến giám sát chúng ta có tự động viên chính bản thân mình rồi thì chúng ta cũng phải tự giám sát bản thân mình bởi vì kẻ thù lớn nhất đối với mỗi chúng ta ở đây không ai khác đó chính là chúng ta tôi có thể nói hay chính sách có thể ờ, cao và mọi cái phúc lợi có thể rất tốt nhưng tôi không thể giúp các bạn làm hộ các bạn được và chỉ có một cách là tôi có thể chia sẻ vỗ vai động viên và đôi khi nhắc nhở các bạn còn việc làm hay không để đi đến thành công hay không thì chính bạn các bạn phải là những người gì ạ phải giám sát chính mình với chương trình ngày hôm nay ở đây sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về chất tôi hy vọng rằng đam mê động viên và giám sát sẽ là ba cái chất xúc tác để giúp các anh chị ở đây sẽ có một tháng gì tháng 3 À, thắng lợi với cái thu nhập của mình thì cao hơn so với cùng kỳ của tháng tháng trước cảm ơn chị lã à, cảm ơn anh tuấn và cảm ơn tất cả các anh chị đã dành cho Duẩn một cái buổi sáng à, rất là ngắn ngủi thôi nhưng chúng ta có một cái buổi làm việc mà tự tự Duẩn cảm nhận thấy chúng ta có một cái cái sự hiệu quả nhất định trong cái chương trình ngày hôm nay ở đây hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ nhận được một cái giá trị thực thặng dư nào đó khi chúng ta ra khỏi văn phòng ở đây để rồi cuối tháng chúng ta cùng nhau là một nụ cười à, với ánh mắt thật sự là gần gũi cho những cái thu nhập của chúng ta vượt trội và cuối cùng thu nhập tốt cuộc sống và gia đình của chúng ta cũng được cải thiện về mặt diện mặt chất nhiều hơn cảm ơn tất cả các anh chị